video được bị covid nên là bị mất đó, mùi vị á mọi người nên là ăn sẽ không cảm thấy được mùi vị gì nên sẽ không ngon nên là mình để tới bây giờ mình hết rồi mình có thể ngửi lại được rồi á thì mình sẽ làm video ăn thử cho mọi người xem xem là cái này nó có ngon không nha thì cái tức là không farm này là mình thấy là họ mới mới làm mấy cái này mấy cái sản phẩm này thôi tức là không có phải là hot hay là gì cả nhưng mà mình mua mình thấy hay á mình mua về mình ăn thử hồi mình cũng chưa ăn dế mèn bao giờ cũng chưa ăn châu chấu bao giờ và cũng chưa ăn uh, sâu tre bao giờ mọi người nên là mình cũng muốn mua về ăn thử nên là mọi người ai mà có muốn mua ăn thử thì có thể lên tiktok để mua nha hoặc là lên ờ, website của lạc hồng fan cái này là mình không có nhận quảng cáo đâu mình chỉ muốn bán thử thôi nên mình sẽ nêu ra cảm nhận của mình cho mọi người coi như thế nào nha còn đầu tiên là mình sẽ khui cái ờ, dế mèn này ăn thử như thế nào nha cái này là dế mèn sấy cay <clears throat> hai tuần rồi cái này là mình thấy là không pha họ sẽ có có nhiều dầu á nên là mình thấy dầu nó cũng bị thấm lên cái cái bọc nè mọi người có thể nhìn thấy được <coughs> rồi bây giờ mình đổ ra nha mình đổ ít thôi ăn thử thôi mà đó mùi xả ớt nồng nặc luôn nhìn cũng ngon mọi người dế đi mình không sợ lắm nhưng mà lát ăn xong thì chắc mình sẽ sợ đó uhm. rất là thơm luôn mọi người ơi ngon á mình chỉ uống một miếng bia cái này nó thích hợp uống bia luôn em muốn ăn thử không ngon lắm ăn bia uống bia và ăn cái này ngon lắm chồng mình sẽ ăn thử một miếng nha mọi người ờ. à, nhưng mà ăn con này cơ mà con này con này luôn hả nhưng mà con khác à ừ, ngon đúng không phi là vị ngon ở trong đây là mình thấy có con dế mèn họ sấy rồi nè và có lá chanh cái này là lá chanh nha mọi người camera của mình nó bị quay đó và cái này là xạ nha mọi người ơi xạ nè con dế nè trời ơi hai con dế luôn mọi người có thấy sợ không <laughs> sợ mà nó ngon <laughs> thấy sợ mà nó ngon hả nên thử sợ nhưng mà bà, bà hiểu sao người ta người ta sợ hả đúng rồi nhóm họ bị lỏng luôn nhóm họ bị lỏng nhưng mà vị ngon mình thấy vị ngon thiệt mới đầu mình nhìn cũng hơi sợ sợ nhưng mà mình thấy vị ngon thiệt đó mọi người mình thấy cái lạc hồng farm này khởi nghiệp cũng thành công đó chứ tiktok có nhiều đơn hàng mọi người ừ, rau chanh thơm á uống bia uống với bia ngon đúng không này mắc không à Sáu chục ngàn một, một, một cái này mình mua ba cái là combo đó mọi người là hết 180 mua tiếp hả anh <laughs> hết đi em em em sợ là em sẽ không ăn hết được cái này em chỉ muốn ăn thử thôi nhưng mà nó ngon ý em là ăn thử thôi và sẽ không ăn hết được cái này nhưng mà nếu ba muốn ăn ăn thì thì ăn hết đi bây giờ mình sẽ cái này là mình chưa có bóc với mọi người chưa có ăn thử bao giờ luôn à, chưa có ăn ăn cái cái bịch này bao giờ đây là mình làm video là mình mở ra mình ăn cho mọi người coi luôn á chứ thật ra là mình chưa có mở nha bây giờ là mình sẽ mở châu chấu sấy châu chấu hữu cơ sấy cay mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì ờ, có thể dùng trực tiếp có thể sử dụng lò vi sóng làm nóng trong 1-2 phút Thôi khỏi cần làm nóng đây Bây giờ mình à, ăn tiếp tới uh, châu chấu nha mọi người Châu chấu thì có màu đậm hơn là là dễ Đây, mình cho mọi người coi các con châu chấu Bây giờ mình ăn thử nha mình mời mọi người một miếng cháo chấu sấy cái bọc này nó lườm ra quá mấy cái này là ở ờ, lạc hồng farm họ moi hết ruột ở trong rồi mọi người nên là mình cảm thấy cũng rất là sạch sẽ chỉ còn cái xác của nó thôi chủ yếu là vị um, xạ rồi lá chanh rồi ớt sa tế là nhiều rồi mình mời mọi người một con châu chấu vẫn còn càng luôn nha rất là giòn mọi người ạ nếu mà so giữa châu chấu với lại dẻ thì mình thích ăn dẻ hơn dẻ béo hơn châu chấu thì nó khô quá cháy ra quá, vị cháy hơn nên là chắc là đen hơn mà thích ăn dễ hả? À? ăn con ăn con dễ giờ tới con sâu à sâu hơi sợ nhìn hình hơi sơ ở mọi người ba muốn ăn thử um, châu chấu không con này nè khoai bơn darker cũng ngon đúng không nhưng mà cái này ngon hơn con này ngon hơn thích hơn hả thích ăn châu chấu hơn à chồng mình thì thích ăn uh, châu chấu hơn mọi người mình thì lại thích ăn dễ hơn chồng mình không thích ăn ngọt dễ thì nó béo hơn nó ngọt hơn chút bây giờ mình sẽ thử uh, uh, con sâu nha con này là sâu tre tự nhiên sấy cay nhìn được rất là sợ luôn mà không biết ở bên trong thì có sợ hay không để mình mở ra coi xem uh, hình thực tế có giống như là hình minh họa không cái này nó mình thấy là không fan là không có thích review không có thích uh, các tiktoker không có thích ai review hết á tại vì họ sợ là vị của mỗi người sẽ khác nhau á nên là khi mà uh, review á sẽ làm cho cho cái cái cái thức ăn cái cái sản phẩm nó không có được chuẩn á rồi bây giờ mình sẽ đổ cái uh, con sâu này ra nha rồi thấy ghê chưa? Nhìn thấy sâu rồi thấy ghê rồi. Thôi mình đổ ít thôi. Mình không ăn hết đâu. Mình ăn không hết mình để cho chồng mình ăn. Con sâu này thì cái vị nó không có mặn bằng con dế và con ờ, châu chấu á mọi người nhẹt hơn lạt hơn tại vì cái này là à, cái này là tự nhiên sấy cây sâu chia tự nhiên sấy cây có xạ này mọi người có lá chanh luôn có cái gì trắng trắng á mình không biết nữa có cái gì trắng trắng cái hạt gì trắng trắng á mọi người trứng của con sâu hả chắc là Sun Team hoặc là Sugar nhìn ghê mọi người ơi ở sau nhìn ghê quá nhìn ghê đúng không nó ngon hả <laughs> nhìn ghê mà nó ngon cho mọi người coi con sâu yêu con này nó còn bò bò chắc ghê lắm chồng tay thích ăn sâu <laughs> ý là chồng tay thích thích ăn ăn sâu và anh thích ăn mấy con này insert mình đi không hảo lắm mình à, sẽ chụp một tấm hình <laughs> mắc cười hả để làm thumbnail em sẽ chụp một tấm hình làm thumbnail dễ thương dễ thương hả ừ. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử con sâu nha mọi người Nó mềm mềm Bên trong nó mềm mềm Thì mình bữa bên trong coi xem nó có cái gì mình bóc ở bên trong qua xem nó có cái gì nha mọi người à cái con này là con sâu tre nên ở trong của nó chủ yếu là là cái cái cái cái cái mùn tre mọi người nan tre ừ, cũng không có gì sợ sệt lắm ăn thử thôi isn't crunchy soft nó không có giòn mọi người ơi nó mềm nó hơi dai dai bởi vì ở trong ruột của nó là mùn tre non tre bamboo biết không inserts eat bamboo so that's why inside uh, bamboo yeah yeah yeah à. ngon hả hơi mặn mặn hả con, con gấu trúc panda mọi người có thể mua một combo luôn về ăn thử uống chung với bia ngon lắm mọi người xả trâu che cho cháu dễ men bây giờ mình đã ăn thử sô chim châu chấu và giấy men xong rồi thì mình um, sau khi ăn xong thì mình cũng có một um, một lời đó là giới thiệu mọi người hãy mua cái này về trải nghiệm ăn thử nếu như những bạn nào mà sợ uh, côn trùng á thì có thể là không không nên mua cũng được nhờ bạn bè mua hộ về ăn thử đó cái này cái này là mình không có nhận quảng cáo nha mọi người ừ, xả thơm mọi người ơi chanh cũng thơm đó nếu mọi người sợ sợ sâu á sợ dế hoặc sợ châu chấu á ăn lá chanh mới ăn xả thôi đó. Dạ. có cả ừ, gói chống ẩm nha thôi video của mình đến đây là hết rồi mọi người mình cũng tạm dừng video tại đây luôn mọi người nhớ cho mình một đăng ký một like một share và ủng hộ kênh của mình để mình có động lực ra video nhiều hơn nha và nhớ ủng hộ gia đình mình nha cảm ơn mọi người bye bye